thơ nào cha mẹ con đó suốt quãng đời tao tận nuôi con với bao vất vả trong đời thấy con khôn lớn lòng thầm an vui tháng năm dài qua rồi thơ âu vẫn nhớ hoài bóng dáng mẹ cha được nhìn thấy những nụ cười sướng vui hạnh phúc khi còn mẹ cha giả gian nan nhớ lời mẹ dạy lòng càng thương thêm chưa hiểu con phải đáp đền ơn sâu nghĩa nặng lời nguyện con khắc ghi khi tôi già như thuyền trước gió sông cuốn trôi con thuyền về đâu làm con chưa hiếu cho tròn công ơn cha mẹ con xin ghi lòng tháng năm dài qua rồi thơ âu vẫn nhớ hoài bóng dáng mẹ cha được nhìn thấy những nụ cười sướng vui hạnh phúc khi còn mẹ cha cuộc đời vả gian nan nhớ lời mẹ dạy lòng càng thương thêm chưa hiểu con phải đáp đền ơn sâu nghĩa nặng lời nguyện con khắc ghi khi tôi già như thuyền trước gió sông cuốn trôi con thuyền về đâu làm con chữ hiếu cho tròn công ơn cha mẹ con xin ghi lòng làm con chữ hiếu cho tròn công ơn cha mẹ con xin ghi lòng